lên đến 3 tầng lầu như quý vị. Nhà này thì à, nằm trên một con đường thông và đường lớn cũng là đường xe hơi thông như quý vị. Căn nhà mình thì à, được à, xây dựng với 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh nha. Với vị trí con đường ở trước nhà của căn nhà mình đây là một con đường rộng lên đến khoảng 4 mét và cũng là xe hơi vào đến tận nhà luôn nha quý vị. Một vị trí phải nói là quá đẹp và tuyệt vời để gia đình mình có thể là vừa mua ở hoặc là mướn phòng làm công ty cũng như là buôn bán về những mặt hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt nha. Và căn nhà mình đây thì là một à, mẫu nhà thiết kế theo cách hình vuông và với diện tích là ngang năm và độ sâu là 9 mét. Đấy và điều đặc biệt của căn nhà mình đây thì à, bên ngoài chúng ta sẽ có một cái khoảng sân này. Khoảng sân này à, rộng lên đến khoảng à, hơn 2 mét nha quý vị. Thuận tiện gia đình chúng ta để xe máy ở khu vực bên ngoài rất là rộng nha. Đấy và bên trong thì chúng ta sẽ có không gian cũng như là khu vực phòng bếp và phòng khách của căn nhà mình nha quý vị. Và được gia chủ tặng nội thất kèm theo một mẫu nhà mới và rất là sang trọng nha Nhà này thì à, mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi và đang được à, gia chủ chào với giá bán chỉ với hơn 5 à, tỷ đồng một xíu thôi và còn được gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng như quý vị. Và khi mua căn nhà này thì sẽ được gia chủ để lại tất cả nội thất kèm theo cũng là từ những bộ sofa cho đến những các cái uh, tivi, những các cái nội thất bên trong của căn nhà mình nha quý vị rất là đẹp và rất là tuyệt vời nhá. Một căn nhà ngang năm và độ sâu là 9 m và nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường à, Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và với giá bán chỉ có 5 tỷ 300 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha. Đây, toàn bộ à, bên dưới của căn nhà mình thì à, với công năng rất là đầy đủ nha quý vị. Bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led đèn chiếu sáng nha. Khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh cũng như là có khu vực bếp nấu nướng Đấy, và khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với những mặt đá hoa cương và tay vịn bằng gỗ căm xe lan can thì được làm bằng kính cường lực nha quý vị với kết hợp những các cái sắt này đây một mẫu nhà rất là đẹp và tuyệt vời nha nhà mình thì có hướng chính là hướng bắc nha quý vị những ai thuộc mệnh theo cung là à, đông tứ trạch thì à, có thể là xem và lựa chọn ngay cho mình căn nhà này nha Đấy, với mức giá chỉ có à, hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi và 3 phòng ngủ 4 nhà vệ sinh có phòng thờ và sân thượng bên trên luôn nha quý vị Phòng giặt sân phơi Khá là đẹp nha Đấy, trên đây thì à, chúng ta sẽ có cái phòng ngủ của căn nhà mình này Đấy, Với à, giường và có bàn trang điểm kệ đế tivi Nhà này thì à, có sổ và giấy tờ đấu hành công đầy đủ gia đình mình rồi Mà bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày Và khi mua thì sẽ được gia chủ là bao sang tên nha quý vị cũng như là hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến à, khoảng 60 à, đến 80% giá trị của căn nhà nha. Khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh và có không gian cũng như là phòng ngủ khá là rộng này. Trên đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng master, một phòng lớn nha quý vị. Ở lầu 1 và di chuyển lên bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ uh, số 2 và số 3 nha. Đấy, ở ờ, cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với à, mặt đá hoa cương và những cái tay vịn bằng à, sắt, lan can cũng được là bằng sắt rồi. Đấy, và kết hợp với lại hệ thống đèn led nha quý vị, rất là đẹp và tuyệt vời nhá. Trên đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng vệ sinh thế này quý vị. Khá là đẹp và bên ngoài nhá và ở đây thì sẽ được gia chủ ngăn ra thành hai phòng ngủ đây nha quý vị. Là nhà mình có 3 phòng. Với giá bán thì chỉ có 5 tỷ 300 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha. Một vị trí nằm ngay sát bên với lại à, khu trung tâm và gần với lại à, công viên, chợ, trường học, bệnh viện và siêu thị đầy đủ hết nha quý vị. Đấy khá là đẹp nha. Nhà xây mới, sổ hồng riêng. Mua bán à, công chứng ngay trong ngày nha quý vị. Ở đây thì à, chúng ta sẽ có cái phòng vệ sinh ở bên ngoài này, sử dụng chung cho hai phòng. Và di chuyển lên khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ à, phòng thờ và sân thượng trước sau nha quý vị. Đấy trên đây thì ờ, sẽ được nhà chủ thiết kế với sân thượng này Một căn nhà nằm trên con đường thông và đường lớn Đường rộng lên đến khoảng 4 à, mét Xe hơi à, thông như quý vị Và trên đây thì à, chúng ta sẽ có một cái sân thượng Và cũng như là có một vòng vệ sinh ở bên trên luôn Thuận tiện cho gia đình chúng ta sử dụng ở bên trên nha quý anh chị Ngang năm và sâu chín và căn nhà thì ngay sát bên với lại khu chung cư và đầy đủ những các cái à, tiện ích nha có uh, trường học cũng như là Huỳnh Văn Nghệ và Lê Quý Đôn cũng như là đầy đủ những các cái uh, nhu cầu như quý vị với uh, khu mua sắm tiện uh, ích nha dạ, và trên đây thì chúng ta sẽ có sân thượng này bên trên này rất là rộng luôn thì uh, quý vị khách hàng chúng ta đang theo dõi và quan tâm đến căn nhà ở trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường uh,